Hết chưa? Con gái rượu của mẹ sinh như công chúa ngủ trong rừng nhờ Rồi buộc vào dưới Thì à, còn là lai à, các cháu nữa mà Rất là vướng các bạn ạ Nên là phải buộc vào Con cháu này là cháu tên gì nhỉ? Con tên gì nhỉ? Không biết đúng không? Không nói được Kipo cháu này là kiểu thần kinh ờ, không không được ổn định ấy mọi người nó không như kiểu minh mẫn người bình thường mình hay nói là cái câu mình gọi là không phải là giờ hơi như này nhưng là cái, cái, cái, cái trí não của cháu nó không được những ừ. người uh, bình thường lắm đấy có đứa là đứa thứ hai của chị Lai nhá còn uh, đứa cả là một cháu bị liệt đấy như hôm qua thì uh, mọi người biết rồi chị Lai chào mọi người đây, đây dạ. chào mọi người có mũ bảo hiểm chưa Ờ, đi ở dưới nhà nhà dưới bên lấy à à đấy á à. chào mọi người nào chào khán giả nào à, chào mọi người á à, con chào mọi người đi <laughs> chào, chào mọi, mọi người, người nào nào đây chào mọi người nào nói to lên nào chào, chào, mọi người à, chào mọi người nhá chào mọi người à, ok chào tất cả các bạn nhá à. à, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại trên channel tiếp theo trên kênh Sa Trường Giang TV của mình thì à, như video hôm qua thì Giang à, với một à, em nữa là em Canamen hiện tại đang cầm máy cho mình ấy thì à, anh em cũng đã mua đồ À, lên cho chị like à, theo như yêu cầu của chị cháu tên ở bên Na Uy và hôm nay thì chị mong muốn là đưa cả gia đình lại là các cháu nhỏ là xuống dưới uh, phố này để mua quần áo rét cho các cháu với lại là giày, giày dép nữa mọi người và chăn màn nữa nên là hôm nay thì uh, Giang mới uh, tiếp tục lên để uh, dẫn các cháu xuống trực tiếp để các cháu tự chọn tại vì uh, hợp với bộ nào và các bạn cháu thích bộ nào và như thế nào mới biết được ấy nên ừ. còn uh, ba cháu nhỏ này thì đi thì uh, phải có mẹ đi cùng thì các cháu mới đi nên là chị Lai sẽ là đi một xe còn Giang sẽ là với em này chở một người một cháu nhỏ để đi uh, xuống dưới này À, thế rồi bây giờ, giờ xuống dưới đấy nhá, xuống dưới phố các con tí tự chọn nhá. À. Tự chọn quần áo nhà thích nào mua cả giày này, cả dép này. Ừ. Cháu là con đi học không nhỉ chị nhỉ? À cháu một chỗ này đi học À? Cháu này cháu ừ. này thì không đúng. À, cháu này học lớp ba chỗ này không đi. À, không đi này, học. Cái này còn nhỏ chưa đi. À cháu này mấy tuổi rồi? À đây, đây tuổi. À bốn tuổi. à, còn anh cả nữa, anh cả thì à, ờ, mười mười hai mười hai tuổi nhỉ? 12 tuổi. hai tuổi chị biết như ấy là lấy cho cháu quần áo nhá. Ừ. Tại vì cháu bị liệt là không không đi được mọi người. Đâm ra là phải ở nhà. Ừ. Ở nhà thì để ở bên nhà bác bên cạnh để bác ấy trông sau đó để ờ, xuống thì giang sẽ mua quần áo cho em ờ, cả anh, anh ừ. cả của ba cháu nhỏ Ừ. cháu này thì thần kinh không ổn định là như giang nói rồi này ừ. rất là thương đấy một cháu thì là ờ, bị liệt từ nhỏ nữa chứ rất là ừ. hoàn cảnh của chị mọi người biết rồi nhà là mong muốn là giang cũng nhận được rất là nhiều comment của tất cả các bạn là mong muốn các nhà hảo tâm trong và nước để sẽ có thể ủng hộ giúp chị Lai like để sửa lại căn nhà không hay như nào ấy. giang cũng rất sự rất là là à, hiểu cái uh, suy nghĩ của mọi người và Giang cũng rất là mong muốn các bạn xem được video để chia sẻ cho mọi người cùng xem là nhiều người biết có thể để biết đến hoàn cảnh của chị à, giúp gia đình chị ấy. Ok đi, bây giờ lên à. xe vâng. đi thôi nhỉ. Rồi mọi người à, đi xe ra đây. Đi đi các con lên đây chú lai like nào. Để tí nữa mẹ xuống dưới nào. Ok các bạn nhá. Sau khi mà quãng đường di chuyển thì Giang uh, đã đưa được uh, mấy mẹ con xuống dưới này thì Giang thấy không quá này nó khá là to và đầy đủ luôn để cho các cháu vào trong này là mấy này con đang chọn áo đây là các con chọn đi nhá xem là mặc xong là vừa thì lấy nhá đây là chị xem tí là mua cả đây luôn các con chọn bộ nào thích bộ nào đấy con kia rất là nhiều trên bên bên này đang thấy có phần giày này mình cần đây giày đẹp chưa đấy đấy giày đấy anh Caramen ờ, thích đôi nào mua cho anh Caramen đôi đấy đấy rất nhiều sport hết nha toàn sport nha thể thao nhá nó này rồi là cái à, kẹp tai bông này của các cháu nhỏ này à đấy cả cái cột tóc này nữa tí mua ở cột tóc này cho các cháu <laughs> cột đàn ông mua kẹp đàn bà mua cột đó ở đấy đấy cho mấy mẹ con cũng chọn trong này khá là nhiều tí nó mua luôn cả những cái quần nữa nhá các con chọn quần nữa nhá Để chiếc này rồi check uh, ờ, bộ nào đẹp ấm à, ui rồi đấy áo này các bạn này cho mọi người xem đấy áo của các cháu đấy không có áo luôn mà em mua mua hai bộ đi hai quần hai ba bộ giày và tất à có cả cặp sách học sinh luôn này còn cháu này là đang đi học cháu này, là đi học lớp ba học tiếng kinh lớp sáu rồi cháu này cố gắng học thật giỏi nhá vâng ở đây là, vâng vâng nó khán giả là, là họ cám học thật giỏi là hướng mọi người là con cố gắng học thật giỏi và quần áo đẹp rồi to lên cho mọi người nghe to lên để cho họ vâng. đi vào đây à, chọn đi con chọn đi đấy mẹ con chị lai chưa chọn nha chị lai tìm với cho mình một bộ áo ấm luôn nhá à, nó cả ấy bên này là một cháu ở nhà nữa trai ở nhà đấy khá đầy đủ xem này hàng đây quần áo uh, thanh niên này có này đây, quần uh, thanh niên này đây quần các cháu này mùa đông này ấm lắm này quần như này ấy ra ạ à, mua quần này rất là ấm luôn này ờ, đi mua cho con áo ở quần đấy à, mặc thử với chú xem nào mặc thử xem mặc thử chưa thử cái này này đây Đại ca này mua cho đôi dép đeo vào đi không lạnh <laughs> Đấy lấy luôn đôi dép cho đại ca đi Xem nó cái áo này có đẹp không nhá ờ, Nó không thúa ở chứ không, dùng mùa đông ấm mà đi học Cởi ra đi cái áo này Đấy cái áo Đấy không có Đấy, đấy, đấy, mặc thử xem Không thử sao biết được Ố, cái này ngắn, có ngắn Thế bảo rồi đây, chị nhìn cái trên này đi nhưng mà cháu ờ, này thích kiểu màu hồng à, hồng như này đội mũ đội ờ, mũ còn to hơn này có cái to hơn nhưng mà to hơn kia nhưng mà kiểu ngắn ngắn ấy thì sang nó chỉ mặc năm nay thôi sang năm là nó không mặc được và nó thích nó thích cái màu này à <laughs> màu này không có hay có này đến trường nghĩa lộ à, thì uh, nó rất là nhiều như trường dưới này nó rất là ít đây dạ. lên nghĩa lộ thì nó đông người với lại covid thời gian này nó đi lại với lại mình đây kiểu Đắm đưa các cháu lên Hai là Đây Mình nói, mình nói, mình nói. cái này này không Đây, thích kiểu này không này kiểu đấy nó Ủa cái đấy ấm mà Đây, rất là ấm, ấm mà mùa ấm mà cái đấy đúng rồi đúng nhưng mà cái ó này cái này thì là nó mùa à, thích cái cháu lại thích cái kiểu số điện thoại á kiểu công chúa các bạn ạ cái này rất là khó cái này là của <laughs> của em thì cái mà cái không cái trẻ con Chỗ con này cháu có thích cái kiểu như thế này không? Cái này rất là ấm. Ờ, thế thì lấy cái ở trên này xem nào cái còn cứ chọn đi à, mấy mẹ con chọn đi nhá. À, anh em này. không có quần áo đẹp đâu. Cái này con cho cái đứa lớn nhất thử này. Đẹp mà, áo đấy cũng đẹp mà. các cháu nhỏ lại thích cái kiểu nó nó hồng hồng màu hương ấy mình gọi là là con gái mà nhưng như con trai nó dễ cháu cháu về đây. Nào nào, con con về đây ờ, để cô mặc thử cho con xem có xinh gái không nhá. Chia chia cái kia là ấm à? Ừ, đấy là ấm chứ mùa đông ấm. Đấy, à, nó phải mặc lớn lớn như thế này thì là À, mặc vào xem ờ, chú xem cho mọi người xem nào. Đấy bởi vì là tay Xem mà ờ, chú Ninh chọn cho xem nào. Chú Ninh kéo tay có vợ con rồi chú Ninh mà không biết chọn. Ui trời quá đẹp luôn lấy hai cái anh ở đâu đây ờ, ờ, em ở ngay đây thôi cái này vâng. oh. đấy cái này là vừa rồi ấy cũng ấm rồi ấm rồi ấm rồi này nói chung là lấy đại đi oh. ấy nhờ dạ. cái này nhá dạ, nó phải rộng rộng một tí nếu mà nó cộng lên dạ. thì sang năm cháu sẽ không mặc được mặc không phải một năm hai năm ờ, nó cái áo này cũng được đến cộng. một cái như thế một cái dài dài một tí ừ. cái này là hơi này lấy hơi cộng tay đó, đẹp như hot boy ngay nhờ đấy ấy già thấy vui không có cười lên nào luôn thôi con lấy cái áo này sau này lớn lên dần đấy ừ. đúng rồi cái này mà là cái này rất là to quá anh ạ à. lấy cái nhỏ hơn Hai hai hai cháu này đi đi à, mang vâng, vâng, vào đây con con vào đây để cô mặc quần xem là tí mới lấy giày nha, vào mặc quần đã mặc quần thử đã thử xem ờ, ấy chưa nó vừa chưa phải vừa mới được đây có cho cái này cho nó lớn như bé đấy bé Đấy à? rồi này cơm thì không đói ôi thì rửa cái tay nhờ thế nào đây là đằng bếp này. cháu đi hai cháu ra mặt đi để như thế này không nặng nha không mặc vào ừ, không mặc được không thể mặc cả nữa được đây đây đi ra kia đi, ra kia mà mặc quần của lão này đây đây đây Hoa người Hải quay ra đây xem nào quay ra đây xem nào quay quay ra đây xem nào à, đâu, ừ, quay đây <laughs> quỳnh quỳnh mà lấy người à, thích thích đôi giày nào bảo cô lấy cho Đấy, à, em em biết tiếng kinh thì uh, vào uh, ấy nói nè lo lo cho này em thấy thấy thấy cái gì nữa không để yên nha lấy tất nha lấy tất để sỏ vào cái nha lấy tất để sỏ vào bây giờ thì em em chọn đôi dép cho em. Em Bất cũ ấy. Ừ, em em chỗ tủ kia kìa, em chọn này chị vậy. Này, chị chị để cho nó chọn đi, chị lấy như cái áo nào thì chị để để vào một chỗ để cho tí nữa em tính đi Chỗ đấy rồi. Chính xác. Này, cháu thỏ cái này vào đi, không cháu thỏ đầy vào không là có vừa. Đây, đây, đây. Còn lại à, Nga Phọ này là đẹp quá rồi khóc khô được rồi vừa không cháu vừa không vâng. cháu vừa đâu cái này không vừa rồi nhìn là biết này cái này chật rồi rồi không vừa rồi đấy, đẹp dai rồi <laughs> chị, lai bảo là đẹp dai đấy <laughs> à đẹp trai chưa đấy giày đầy đủ hết rồi nha các bạn nha cháu là cũng uh, đôi giày tất với một cháu ở nhà là chị Lai cũng chọn rồi hết rồi Đấy, mỗi người là hai bộ áo ấm và hai cái quần Đấy, mình mua em cái lược với lại cái cột tóc cho các cháu này sách vở thì thấy các cháu bảo là đủ rồi khăn mặt cho mình răng nhé mua khăn mặt cho mình răng nhé đấy đẹp rồi ấy trời ơi còn của chị lai tí nữa cũng phải cho hết vào nhá về nhá năm bốn cháu bác bốn cháu ạ à. xem là có cái áo đẹp đẹp nào cũng mua cái ok ờ, các bạn nha sau khi mà mình uh, mua quần áo cho các ờ, cháu con với lại một cháu là ở nhà nữa cháu liệt ở nhà nữa thì giờ cũng muộn rồi khả năng là tí nữa mình sẽ dẫn mấy mẹ con đi ăn cơm trưa cơm quán này thì số tiền lúc nãy là chị tính là hết cũng mua nhiều đấy mọi người ạ nói chung là rất là nhiều đồ nên tí nữa về nhà thì mình sẽ cho mọi người xem sau tổng số tiền là mình mua hết là 4 triệu 740 nghìn nhé đây quay quay gần cho mọi người xem đấy số tiền chị vừa cộng quay tiền đúng không ừ. quay, quay tiền hết ừ. chị gửi lại em 60 nghìn đấy đến từng tờ chú gửi tiền đấy nhá các con nhá ừ. ờ đấy hết tiền rồi này còn muốn bằng này tí nữa đi ăn cả nhà đi ăn hết rồi chỉ đến lại một hai triệu ba triệu này bốn triệu này bốn triệu bảy trăm à, 4 triệu 740 nghìn thừa lại ờ, sáu mươi nghìn đấy, đến đủ nha ờ, chỉ quán ờ, đến đủ kia chưa rồi rồi đấy các bạn nha thì uh, mua hết là 4 triệu à, bảy trăm bốn mươi nghìn mình cũng đã gửi cho chị đây rồi thôi chị em cảm ơn chị nhá chúc chị uh, may bán đắt nhá thôi về hai con về nhá bây giờ ăn cơm nhá ờ, bây giờ các con ăn cơm giờ ai cũng đói rồi mọi người tại giờ cũng uh, 12 ôi rồi còn 12 giờ nữa hoặc là hai giờ kém rồi đây này cơm rang ờ, cho mọi người luôn mỗi người một suất cơm rang và các cháu mọi người một lon nước này nấu xong thì mới về giờ về muộn là không nấu cơm được nữa Đấy. tháo chưa cắt mát này này rồi rồi thôi để cho nó cho nó mới nhở nó về cắt sau bây dạ giờ nó vâng. rách ấm mà đây cũng áo mới của con đây ấy cũng ờ, đeo bồng này quần này giày này giày thì để hết trong ờ, túi trong kia đây, Thế là ngoài ờ, tí là trở lên trên đó thì mình mới ờ, cho các cháu mặc thử hết Và giày dép này Rồi là tất đầy đủ hết Đó Đây Đây À trộn vào cho nhá, hay là trộn vào nhá Đấy Đấy Ấy rồi màu đẹp chưa rồi Đó, ăn đi ăn như mẹ đây xúc xúc cái thìa xúc thìa xúc mất đã hay này mất đã hay này đấy à đấy bên này là chị Lai này chị Lai mời mọi người ăn cơm đi ừ. mời mọi người ăn cơm nhá ừ. ai à nói nào nói đi mà mời mọi người ăn cơm cùng gia đình thôi <laughs> Đấy, đây là caramel này, mình giờ phải làm caramel ai cũng đói buổi trưa này này. Thôi các con ăn đi, ăn đi xong là tí nữa về. Thế à, mới về được. Rồi ờ, xin mời các bạn nhé Mình cũng phải ăn cơm đói rồi mọi người Cơm rang, cơm rang tổng hợp Rang bò hơn uhm. rồi không? Có ngon không? Ngon không? Cơm mẹ nấu không? Rồi, thức ăn đi cháu thì lần đầu tiên ờ, cũng cũng ờ, cố để ăn cơm cố mà các người ấy cũng chưa ăn cơm dưới này bây giờ đâu quá à? chưa ăn cơm ở dưới này bây giờ quá à, chưa, chưa à ôi ăn phở <laughs> à ăn phở à ừ, ăn phở à, con là hai ăn phở chưa ăn phở thôi chắc là để ờ, cho các cháu ăn uống tự nhiên mình mình xin dừng video ở đây có gì lên trên đó thì mình sẽ ghi hình cho mọi người xem sau nhé Trời ơi, xinh gái Đấy, công chúa đấy chưa? Nhìn thấy nhá, nhìn thấy mình không? Đấy Đấy Giống nhau nhỉ đấy. Ok uh, các bạn nhá Thì uh, Giang cũng uh, với mấy uh, mẹ con của chị Lai là cũng đã xuống dưới phố và mua đồ quần áo này rồi là ăn cơm trưa thì bây giờ mới về đến nhà rồi mà đường đi rất là sóc luôn rồi bây giờ bê vào trong nhà nhá à, bây giờ trong này uh, để uh, à, mặc quần áo cho cô xem nhỉ mọi người xem đi ui cởi áo luôn à, đại ca lấy lấy áo lấy áo cho đại ca áo đẹp mặc vào chứ mặc vào mặc vào cho lạnh giày ờ, đầy đủ nha bạn thấy không toàn bộ là mới hết calamen luôn đấy là để mặc mà có cái giày đâu đeo cho mọi người xem rồi à còn thằng ờ, ấy nữa nhở. thằng cô ấy nữa ờ tí nữa đưa anh lên đây à, còn cái uh, ờ, chân màn nữa mọi người chân màn đâu rồi đây ạ à? chân màn đây chúng ta mai cho mọi người xem đó có cái phần mới nhá Úi dồi nặng lắm người đây Đây đi, Giờ đây đi lấy cả anh lên này vất vả lắm ờ, ờ, đường nhất là đường xá nó xa mọi người chứ không phải là gần nếu nó gần thì cũng sao mà đường nó lên toàn đường dốc nó khó ấy. đường bằng thì nó dễ đi hơn đây là lần đầu tiên hôm nay là hầu như là giang thấy cảm nhận được cái số như đó thì hầu như các cháu nhỏ là đầu tiên nhiều được mua quần áo mới ấy nói chung là hào hứng rồi là mấy mẹ con nữa nên là chọn rất là nhiều rồi tí em gửi ra mặc thế nào mặc hay là đứa anh em đấy còn một uh, cháu là bị nhiệt thì uh, chị Lai đang đi bế cháu về để cho cháu mặc quần áo luôn quên mất hôm nay là Ôi rồi chú quên hết mua À thức ăn vẫn còn, thức ăn còn không? Hôm qua còn không? Qua cá à? Cá hôm qua còn không? Ăn hết chưa? Còn mà Quên mất là, là mua ít thức ăn cho các uh, cháu gia đình Đây tối nay ngủ chăn mới nhá Ờ Đây cái màn Đấy cái màn uh, Đấy uh, Mới Màn này tám mà là vì là khoảng mắt người ngủ giường à, nữa thì chắc là mẹ còn một cái đệm cái đệm mỏng mỏng ấy mẹ à, ờ, cái màn này màn tối mắt nha không có mũi đốt à, cái màn cái màn thôi cái <laughs> màn để tối mắt này bốn góc này này quây này đây gối này gối mỗi người một cái nhá đây có một cái này và như là gối này đó. Ý, mọi người ôm một cái gối này nào Ý rồi, Gối đẹp chưa Đấy, xuống đây gối này đó Tối ngủ nhá ôm một nhá đây còn ăn à, cả cháu với mẹ luôn đấy đúng không tí là cho mặc áo đây ra đây đây đây đấy gối mới nhá chăn mới nhá đấy còn mỗi người một cái chia nhau đấy cái nào năm năm người thì mỗi người một cái năm cây gối đủ chưa đấy đây có nhá hai cái chăn đây chăn yeah. lắm lắm mọi người kia anh cả anh cả mà. cả Ê, nó có khóa nha, sau này chị like không ấy nữa thì cất lại nhá Ừ Đấy, chân này cái chân nhung là ờ, đắt Chân này gần 400 ờ, nghìn Đắt lắm, ấm không? Ấm, Ấy, con người ấm không? Nhung mà Lắm rồi Đấy cả này cả tên là gì nhà quên mất rồi chua chua nhỉ anh cả chua tí ừ. mặc quần áo nhá anh cả chua đây ừ. thấy không ấm không ừ. đấy tối ngủ là mấy chị em ngủ là ấm lắm ừ. hai cái mà <laughs> theo như uh, cô uh, ở trên y dặn là mua hai cái ừ. hai cái chăn và năm cái gối đấy một cái một màu nhá ừ. ấy mới chưa đấy à lược các con cầm lên chưa cái lược ấy sợi à, tóc có có được không trong túi hết anh đây quần áo thì nhiều lắm đâu quần áo của anh cả đâu nhiều anh anh cả cả lâu như cho con cả mặc xem nào vâng. đây còn nó con mặc vào xem nào rồi cho mọi người tí xem nhá vâng. các bạn xem nhá nó hơi cộm một chút áo này là là do cái áo này nó hơi cổng một chút mọi người nên là cháu uh, tự chọn đấy mọi người là tự chọn mặc đấy nhá chứ không phải là là giang uh, mua chọn thì giang muốn đưa tất cả các cháu thế như đó cũng như là mong muốn của cô ở bên Naui ấy muốn là để cho các cháu tự chọn cái nào sở thích của các cháu các cháu mặc màu nào ấy đấy. nên nó dễ hơn à đúng rồi đeo đeo vào cho mọi người xem nhé đây mọi người về đây xem để cho các cháu đeo này à, gần gần một chút cho gần gần một chút nó dễ xem đó đeo vào nhá như nhà chị Lai là không có điện nhỉ có điện Ồ. trên này thì nó có điện quốc gia đâu có đang đang, đang làm đang làm đang làm đấy nước thôi đây tức là đang đang đổ cái ờ, cột điện ở ờ, phía bên ngoài kia là nhà nước đều làm ấy đẹp mỗi người là hai bộ mà ừ, cái túi để lại cho mẹ nhá để lại cho mẹ nhá đấy quần áo ờ, mỗi người hai bộ quần áo uh, z và một áo lót ngắn và uh, mỗi người một đôi giày hai đôi tất đấy chỉ lai thì cũng uh, hai bộ quần áo một, uh, chị cũng hai cái quần đúng không à, hai cái quần à. à đầy đủ hết mỗi người hai chỉ có bốn cháu nhỏ thì uh, hai cái áo mùa đông để thay đổi nhau này và cái áo lót bên trong nữa à, lót bên trong các cháu mặc đấy rồi đấy đẹp chưa lót đấy hết vào trên nào tí cả nhà mặc hết vào trên nào để chụp uh, ảnh em nhận đẹp không nhá cho mọi người xem là đấy <laughs> chưa xin gái hẳn lên rồi à, đấy dép nhá mọi người mọi người hai đôi dép có đầy đủ hết nhá dép màu hồng nhá nhỉ đấy Ôi, màu hồng đấy màu hồng đẹp mai chú xem đôi dép của con này ấy giày đẹp rồi đó đi học đấy, đi học mùa đông rồi, à, nó ấm à, cả cả tên là chua ừ. rất là nhiều luôn đây này như là đầy đủ hết rồi dép các cháu này sách vở thì đấy à, vào còn một cháu đi học thì sách vở là mua hết rồi này, trải lược này đấy, cái kẹp tóc của các con nhá buộc nhớ giữ nhá ở ờ, ừ, hai con hai con gái này nơ tóc đủ ấm đủ hết đấy. có ấm không có ấm không có à, ấm ấy có ấm không ấm nhỉ ấm đúng mà thích ừ. mà thích không có thích không hả có đúng không hả không không thích à có, có à có món quà này là của cô ở bên Na Uy gửi tặng gia đình mình hết đấy à. ừ đó của chị đâu à? chị áo jet không có à có, có mà mua hết mà có chị đấy à, hai bộ không mà đủ hết coi như là sắm tết luôn đấy <laughs> sắm tết uh, luôn đấy quà tết của cô luôn đấy đánh tết thì ra mà cái này ừ. <laughs> thì mua được sau khi mà mấy bà con đã đi về xong này thì mình cũng cho mặc ờ, đầy đủ toàn bộ luôn mới luôn nhận đây áo jet của con rồi Đấy, mặc ờ, đủ không? Quay lại gần cho khán giả xem nó rõ hơn Đấy, thấy không? Con ai cũng có giày hết nhá, đầy đủ hết nhá Đấy, cái mic Rất là đẹp luôn các bạn ạ Không ờ, phải là ấy đâu Này cũng ờ, món quà của các cô gửi ừ rồi ơi đấy này đi không phải lạnh nữa rồi nhỉ đi học sau này đi học chân phải lạnh nữa đấy đeo mặc vào cho ấm ừ. nó lạnh rồi không nghe lời mẹ ôi trời đấy à, quay một vòng cho mọi người xem nào quay cho mọi người xem nào quay cho mọi người xem quay mọi người xem nào quay một vòng nào có đẹp không quay quay người này này quay một vòng. Đó, đó, đó. Quay đi. Ông bà xoay, ông bà xoay. Wow, đấy, ok. <laughs> các bạn nhá thì uh, Giang uh, lên đây là mua quần áo cho gia đình chị Lai thì uh, hôm nay thì uh, cũng uh, cờ là, là hơi xe lạnh một chút nói ở miền Bắc ở trên cao này càng ngày càng lạnh nếu mà ở dưới vùng thấp ấy thì nó sẽ rất là lạnh nhưng trên vùng cao này thì nó còn uh, lạnh hơn nữa cơ mình càng lên cao càng lạnh mà. nên mà khi mà nhận được cái món quà mà con thấy là mùa đông hiện tại bây giờ đến rất là thiết thực cho các cháu lại chị hôm qua thì Giang cũng mua đồ ăn này gạo là lương thực thực phẩm lên cho nhà chị Lai rồi của cô dấu tiên bên Na thì uh, Giang cũng thay mặt gia đình cảm ơn cô dấu tiên ở bên Na đã có món quà gửi cho chị Lai cũng như là bà con vùng cao ở trên này còn rất là khó khăn và tiếp theo là chị lại gửi thêm một chút tiền nữa để mua cho chị Lai để mua quần áo chị cũng đã dặn rằng đây à, em gửi ra chị tiền thừa nhá à, cảm ơn cái của Vinh Na Huy và cả anh à, anh Giang nhá ờ <laughs> đấy à. các con nói lời cảm ơn cô giấu tên à, ừ, ở bên Na Huy vâng. đi Học cảm ơn cô cảm ơn cô giấu tên giấu tên giấu tên ở bên Na Huy Na vâng, Huy cô giấu tên ở bên Na Uy cô giấu tên ở con cảm ơn cô con cảm ơn cô. Ở bên Na Uy nhiều. Ở bên Na nhiều. Ờ. À, hôm nào chú mua con gấu bông về cho nhá. Vâng. Ờ, gấu bông. Chắc là video ngày hôm nay Giang cũng ờ, xin phép được kết thúc ở đây thôi. Thì, à, nếu uh, tất cả mọi người thấy video của Giang hay, ý nghĩa thì cho Giang xin một like, một chia sẻ, một đăng ký ủng hộ kênh. À, chào tạm biệt mọi người đi nhỉ cả nhà chào nào. Chào mọi người nhá, chào mọi người đi. Chào mọi người nha, nói to nào chào mọi người Và to lên chào mọi người nhá vâng, chào mọi người nhá rồi rồi ok xin chào tất cả các bạn nhá hẹn tất cả các bạn ở video sau bye bye